Bạn là một doanh nghiệp có các loại hình sản phẩm đang được ưa chuộng. Bạn cần phân phối sản phẩm số lượng lớn, giao nhận sản phẩm lỗi, bảo hành sản phẩm. Bạn cần giao nhanh những sản phẩm bán lẻ online, cần một trung gian giao hàng và nhận tiền. Bạn là một người sống xa nhà, học tập và làm việc ở Sài Gòn. Bạn cần vận chuyển phương tiện từ Buôn Mê lên Sài Gòn. Bạn cần gửi những giấy tờ quan trọng hoặc tiền bạc cho người thân. Bạn muốn an tâm khi chuyển những vật phẩm có giá trị cao, vận chuyển thực phẩm trong đêm để tránh hư hỏng khi gửi dịch vụ là bạn lo sợ hàng hóa hư hỏng, chảy xước qua quá trình di chuyển. Bạn cần một dịch vụ vận chuyển đáng tin cậy, chuyên chở hàng hóa để đảm bảo an toàn cho đồ vật của bạn. Bạn cần một dịch vụ giao hàng nhanh để đồ vật của bạn có mặt đúng nơi vào sáng hôm sau. Đến với dịch vụ vận tải An Phát, hàng hóa của bạn được đi đến nơi và đến chốn. Dịch vụ vận tải An Phát chuyên chở hàng hóa nên sản phẩm của bạn sẽ được tập trung đảm bảo an toàn tối đa. An Phát, chuyển phát nhanh, chuyển phát an toàn, giao hàng tận nơi.